Hiện nay, nhiều nghiên cứu thống kê cho thấy tình trạng nam giới gặp những vấn đề về sức khỏe sinh lý có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Nguyên nhân do thói quen sinh hoạt, tác động của công việc và tuổi tác. Điều này đã dẫn đến nhiều hệ lụy không mong muốn, ảnh hưởng đến đời sống và hạnh phúc của cả nam và nữ. Chính vì vậy, không ít người đã tìm đến các biện pháp cải thiện như sử dụng thực phẩm hỗ trợ chức năng, và tại các nhà thuốc có rất nhiều khách hàng tìm mua dòng sản phẩm tăng cường sức khỏe như Testomen để giúp cải thiện chức năng sinh lý cũng như là kéo dài thời gian quan hệ. Anh Quang, một người đã điều trị một liệu trình sản phẩm Testomen cho biết. Đặc thù công việc của mình là lái xe, ngồi nhiều nên đôi chút ảnh hưởng về sức khỏe. Sau khi được tư vấn về chế độ dinh dưỡng, về luyện tập và dùng sản phẩm Testomen trong vòng một tháng, mình cảm thấy tinh thần thoải mái hơn, mình càng thấy chồng khăng khít hơn, mình rất hài lòng với sản phẩm sau một tháng sử dụng và hôm nay mình quay lại lấy thêm một điều chỉnh một sản phẩm các recommend sau hai tháng sử dụng để thúc cho bạn bè và đồng nghiệp của mình chị Thanh Huyền dược sĩ nhà thuốc chia sẻ Bên mình mỗi ngày tiếp nhận rất nhiều khách hàng muốn tư vấn về sức khỏe sinh lý Hầu hết thì các anh muốn tìm cho mình một cái sản phẩm nó vừa an toàn và vừa có công dụng về lâu vì dài thay vì lợi dụng thuốc kích dục Ờ, các khách hàng bên mình thì độ tuổi chủ yếu từ 28 đến 60 tuổi và sản phẩm Tectoman này luôn là lựa chọn số 1 bởi cái tính năng ưu việt. Đây là sản phẩm được kết hợp từ 3 thành phần nổi bật. Thứ nhất là hàu giúp nâng cao số lượng và chất lượng tinh trùng. Thứ hai là cao cá ngựa giúp bổ thận ích tinh, co giãn tĩnh mạch ở thể hang. Và thứ ba là lộc nhung giúp tăng cường chuyển hóa, ăn ngủ tốt và mạnh gân cốt. Ừ, tùy theo cái mức độ nặng nhẹ và bệnh lý của mỗi người thì sẽ quyết định cái thời gian điều trị khác nhau. Tuy nhiên, thông thường thì các khách hàng bên mình chỉ sử dụng trong khoảng 1 đến 2 tháng là đã có thể hoàn thành điều trị và giới thiệu cho bạn bè nữa. Các anh chị nào mà đang xem video này thì hãy để lại số điện thoại, comment hoặc là tin nhắn. Huyền sẽ giải đáp những cái thắc mắc, cái băn khoăn của anh chị cũng như là chia sẻ những cái kiến thức về chế độ luyện tập, uh, chế độ sinh hoạt sao cho phù hợp nhất đối với anh chị trong từng giai đoạn.